Chào mừng quý vị đến với kênh Nhân sinh cảm ngộ. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, khi đã đi qua phần nửa cuộc đời, đã tích lũy được cho bản thân những kinh nghiệm quý báu, chúng ta ai cũng hiểu rằng nếu không nỗ lực, không chăm chỉ thì không thể thành công. Tập thể dục, ăn uống điều độ là những thói quen tốt. Vậy nhưng ở tuổi 50, có 5 việc khi chúng ta càng lười lại càng nhận được sự hậu đãi thú vị của cuộc sống và càng sống lâu. một Lười ăn Trong giai đoạn phát triển thể chất cũng như ở tuổi lao động, chúng ta luôn cần ăn nhiều để phát triển thể chất hoặc tái tạo sức lao động. Tuy nhiên một khi đã qua 50 tuổi, tính chất và cường độ công việc giảm nên nhu cầu về nguồn năng lượng cần đưa vào cơ thể cũng sẽ không nhiều nếu vẫn giữ nguyên khẩu phần ăn như trước sẽ gây ra tình trạng dư thừa năng lượng, cơ thể khó hấp thu, chán ăn, mệt mỏi. Hơn nữa ở tuổi này, khả năng tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể sẽ giảm dần. Việc ăn nhiều sẽ làm tăng cánh nặng cho dạ dày, gây ra các bệnh về đường ruột, dạ dày không tiêu hóa được hoặc thức ăn không tiêu hóa kịp sẽ tích trữ trong cơ thể lâu ngày, dẫn đến các bệnh về huyết áp và mỡ máu cao, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Người ta bảo, một đời người hai đời con nít. Tuổi 50 đã bắt đầu bước sang đời con nít thứ hai của cuộc đời. Nhiều người no cái bụng mà đói con mắt. Dù ăn đã no, nhưng nhìn thấy món lạ hay món sở trường lại vẫn muốn ăn tiếp. Nhiều người nhìn thấy đồ ăn thừa đổ đi thì tiếc mà cố ăn cho hết, biến dạ dày trở thành cái thùng nước gạo. Sau 50 tuổi, đáng lý ăn 10 phần, người lớn tuổi chỉ cần ăn no 7 phần là đủ. Đặc biệt buổi tối nên ăn những thức ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, vừa giảm gánh nặng cho dạ dày, vừa có một giấc ngủ sâu để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Điều này rất có lợi cho trì hoãn sự lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, lười tức giận. Theo kinh Phật, một lần tức giận có thể thiêu rụi cả một rừng công đức. Tức giận cũng là vũ khí có tính sát thương cao, giết chết những mối quan hệ tốt đẹp. Khoa học còn chứng minh rằng khi con người tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gan, cáu gắt có thể kèm theo nhiều chứng bệnh tâm thần khác nhau như nghiện rượu, nghiện thuốc lá, gây tổn thương lớn cho gan. Tức giận khiến tim bị tổn thương, dẫn đến huyết áp không ổn định, phát sinh bệnh mạch vành, nhồi máu não và xuất huyết não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người già như trung tâm của vũ trụ trong mái ấm gia đình – giữ một tâm thế ổn định và vững vàng trước mọi ngoại cảnh mới là cảnh giới của người thấu hiểu và sáng suốt. Hơn thế nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ, hãy để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Sống vui vẻ, học cách lười tức giận và duy trì thái độ bình tĩnh mỗi ngày chính là phương pháp giúp chúng ta sống khỏe mạnh và trường thọ. Thứ ba, lười việc con người sinh ra trong vũ trụ không nằm ngoài quy luật của tạo hóa và cũng không thể cưỡng lại quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời, guồng quay công việc cũng như một cỗ máy dần dần phải quay chậm lại trước khi dừng hẳn. Đó không chỉ là quy luật của tự nhiên mà còn là quy luật của sinh tồn, quy luật bảo trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Vậy nhưng có những người đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn bận rộn như thường, nhận việc ở hai ba nơi, vẫn đi sớm về khuya, vẫn bù khú bạn bè như thời còn cường tráng. Máy móc hoạt động quá tải sẽ nhanh hỏng, con người làm việc quá sức ắt đổ bệnh. Mà đã bệnh rồi thì biết bao nhiêu tiền cho đủ để lấy lại được sức khỏe như lúc ban đầu. Vậy nên tuổi 50 rồi, không cần thiết phải đặt nặng vấn đề tiền bạc – không còn ở cái tuổi có thể bán sức để kiếm tiền phải học cách lười đi một chút việc gì quá sức nhất quyết không làm việc nặng không kham công việc nếu lấn sang thời gian của việc nghỉ ngơi thư giãn nhất định phải cắt giảm chưa kể rằng cần phải bỏ qua nhiều việc phù phiếm những mối quan hệ tầm phào xây dựng một cuộc sống chất lượng phải bắt đầu từ chọn lọc cách làm việc và nghỉ ngơi hợp lý giá trị của tuổi 50 ở tư chất không phải ở sự bôn ba cống hiến. Mục đích làm việc để khuây khỏa khi còn dư thời gian nhàn rỗi chứ không phải làm việc để kiếm tiền. Một tâm thế thành thơi, ung dung tự tại mới là tâm thế của người an nhàn, sung sướng. Thứ tư là lười tham vọng. Một người ăn mày lầm lũi bước đi trên đường – đã từ lâu không có một bữa cơm no bụng anh ta vừa đi vừa nghĩ nếu bây giờ có thể ăn một bữa no nê thì thỏa mãn lắm ngay lúc này một ánh sáng lóe lên một ông lão hiện ra trước mặt anh ta ông lão hỏi người ăn mày hiện giờ anh muốn điều gì ông có thể giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện người ăn mày ngay lúc này không còn bị cơn đói hành hạ nữa lập tức ước muốn vàng ông lão đồng ý bảo người ăn mày cởi áo khoác bên ngoài ra để đựng vàng ông căn dặn anh không nên nhận quá nhiều bởi số vàng đựng trong y phục mới thuộc về anh nếu chót để rơi xuống đất vàng sẽ ngay lập tức chuyển thành rác người ăn mày gật gật đầu nhanh chóng cởi áo khoác trên người xuống ông lão nhẹ nhàng vẩy tay vàng rơi xuống như mưa rất nhanh vàng đã rơi đầy áo khoác của người ăn mày. Ông lão nhắc, đã đủ rồi, nếu tiếp tục chứa vàng e rằng chiếc áo của anh sẽ bị rách. Nhưng người ăn mày không hề để tâm, chỉ dục thêm nhiều chút nữa. Đột nhiên xoẹt một tiếng, áo của người ăn mày rách một lỗ lớn, toàn bộ vàng rơi xuống đất và biến thành đá. Người ăn mày khóc ròng. Ông lão lắc đầu và biến mất con người nếu không biết đủ sẽ luôn làm bạn với sự thiếu thốn người xưa nói dục thái quá ắt hữu họa có nghĩa là muốn quá nhiều ắt sẽ gặp họa đặc biệt khi bạn ở độ tuổi 50 có tài lực và vật chất tốt hơn sự cám dỗ từ thế giới bên ngoài cũng theo đó mà trở nên lớn hơn chỉ cần bạn mất cảnh giác bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng và càng cố thỏa mãn dục vọng, bạn lại càng bị mất mát, không kiểm soát được sự ham muốn quyền và sắc, gia đình sự nghiệp sớm muộn cũng tiêu tan. Trang tử nói rất hay là chỉ cần một cành cây, chim hồng tước có thể làm tổ trong rừng. Biết an yên tự tại, bằng lòng với những gì mình có, tâm hồn được thành thơi, sức khỏe được bảo trì, tuổi thọ sẽ tăng lên là điều tất yếu. Thứ năm, lười yêu thương. Trên thế gian này, cái dễ vỡ nhất là tình cảm, cái khó đoán nhất là lòng người. Khi còn trẻ chúng ta đều xem trọng hai chữ tình cảm. Chúng ta cho rằng bạn bè quan trọng, càng có nhiều bạn thì đường đời chúng ta đi càng trở nên dễ dàng. Thế nhưng không phải sự chân tình nào cũng đều nhận được sự hồi đáp tương ứng cũng không phải tình cảm chân thật nào cũng đều được trân trọng duyên phận giữa người với người đều rất mong manh tình cảm con người như là một tờ giấy mỏng đề cao tình cảm con người sẽ chỉ khiến bản thân bị tổn thương 50 tuổi không cần tìm cách lấy lòng với những người có thái độ không tốt với bạn cũng đừng để mình bị ràng buộc bởi những tình cảm hồ đồ càng không nên phí phạm tình cảm những phút giây quý giá của cuộc sống nên để dành lại cho người xứng đáng học cách xem nhẹ mọi thứ lấy niềm vui của bản thân mà sống tiếp yêu thương bản thân là điều quan trọng nhất của cuộc đời tuổi già sẽ hạnh phúc an vui thưa quý vị trang tử nói nhân sinh giữa trời đất giống như bạch mã chạy qua khe hở nhỏ vụt qua rất nhanh Bất chi bất giác, nửa đời đã trôi qua. Nửa đời trước chúng ta đã gánh vác quá nhiều, bôn ba vì mưu sinh, khổ cực vì con cái. Nửa đời còn lại, chi bằng học cách dành cho chính mình, sống nhẹ nhàng mà thôi. Hãy ăn ít lại để tu dưỡng sức khỏe, làm việc ít đi để tu dưỡng tâm trí, ham muốn ít một chút thì niềm vui sẽ trọn vẹn đong đầy Phúc báo tốt nhất đời người là có một sức khỏe an khang, một tinh thần sáng suốt và một trái tim thanh thản. Sự lão hóa sẽ bị đẩy lùi, tuổi thọ sẽ tăng lên, giá trị của bản thân sẽ luôn tỏa sáng.